Sinh con thuộc năm con giáp này, bố mẹ rước thần tài về nhà, cả đời vận đỏ như son, công danh sự nghiệp vất lên như diều gặp gió. Đúng như câu nói của người xưa, con cái là của trời cho, vậy nên không có gì ngạc nhiên khi mọi em bé sinh ra đều ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cha mẹ. Có những em bé, trời định sẽ mang số mệnh quý nhân, không chỉ được hưởng phúc phần trời ban mà còn có thể đem lại may mắn cho cả gia đình. Đặc biệt, nếu ông bố bà mẹ nào có con nằm trong danh sách 5 con giáp dưới đây, thì xin chúc mừng, em bé chính là thần tài của cả nhà đấy. Chỉ vài năm nữa thôi, gia đình sẽ phát tài, phát lộc, ung dung hưởng an nhàn đến tận cuối đời. Một tuổi thìn Ngay từ lúc lọt lòng, những em bé sinh năm thìn đã được hưởng nhiều phúc khí, mang thân phận cao quý và những thần may mắn, lúc nào cũng luôn đồng hành. Theo đó, số mệnh con giáp này vô cùng tốt, gặp may mắn liên tiếp trong mọi phương diện của cuộc sống, đặc biệt là những em bé sinh tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, đồng thời sinh vào ngày mùng 1, mùng 10, ngày 20, ngày 30 thì phúc thêm phúc, lộc thêm lộc. Suốt đời có quý nhân giúp đỡ, học hành giỏi giang, công danh sự nghiệp thành đạt, cuộc sống gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Những con giáp này gọi vận quý nhân, may mắn đến cho gia đình đảm bảo ngày càng giàu sang sung túc, cha mẹ chỉ việc rung đùi mà hưởng phúc. 2. Tuổi dậu Những em bé sinh tuổi dậu đẻ ra đã có ánh hào quang và cao quý bủa vây, và nghiễm nhiên đem lại nguồn may mắn cực lớn cho cha mẹ. Trẻ cầm tinh con gà thông minh, tài giỏi, trong mệnh chứa kim, tức tiền tài hanh thông, phúc lộc không hề nhỏ. Ngoài ra, trẻ còn mang lại sự thịnh vượng, thúc đẩy may mắn về tài lộc cho cha mẹ nhất là những cha mẹ làm kinh doanh, buôn bán sinh con tuổi dậu được ví như hổ mọc thêm cánh, tài vận hanh thông thoáng đạt, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Những đứa trẻ tuổi dậu sinh vào các năm 2005 và 2017 mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho toàn gia đình, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, phú quý. 3. Tuổi hợi Sở dĩ người tuổi hợi liên tiếp gặp những chuyện may mắn trong cuộc sống là do có phúc tinh chiếu mệnh chuyển nguy thành an, gặp hung hóa cát, chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ thành không có. Đặc biệt những bé sinh vào ngày mùng 8, ngày 18 và ngày 28 âm lịch và các tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 9 và tháng 11 trong năm thì cuộc sống càng sung túc, gia đình trong ấm ngoài êm, tài vận thuận buồm xuôi gió và có số làm quan to, hưởng nhiều phúc lộc, bé là nguồn tài lộc của gia đình bố mẹ có con sinh tháng này sẽ chọn đời giàu sang, bình yên, may mắn. 4. Tuổi ngọ Những người tuổi ngọ mang trong mình tính cách độc lập, hào sảng, phóng khoáng và vô cùng lạc quan. Họ luôn biết cách biết thách thức trong cuộc sống của họ thành cơ hội để thể hiện sức sống mạnh mẽ, kiên cường của mình. Đây cũng chính là con giáp tài phúc song toàn nhất trong 12 con giáp. Những người tuổi ngọ rất may mắn và thành đạt, ngay cả khi không sinh ra trong gia đình giàu có. Họ cũng luôn rất than vọng, bất kể là nam hay nữ, đều mang lại hy vọng rất lớn cho gia đình. Em bé thuộc con giáp này sẽ giúp gia đình sung túc thịnh vượng, mang đến phước lành cho gia đình, đặc biệt là những bé sinh vào năm 2014. Thật sự có một tương lai rất hứa hẹn. Năm tuổi tuất, trời định những người sinh vào năm tuất đại đa số đều thành đạt, đa năng và hưởng nhiều phúc lộc, nếu sinh con tuổi tuất, tài vận của cha mẹ ngày càng tăng theo cấp số nhân, sự nghiệp cũng tăng cấp không ngừng, tiền tài và vị thế song toàn. Đặc biệt là những đứa trẻ tuổi tuất sinh vào năm 2018 thì lại giúp mang về nhiều tài lộc hơn rất nhiều cho bố mẹ, giúp gia đình ngày càng hòa thuận, yên ấm. Số giàu sang phú quý nhưng bốn con giáp này lại dễ tán ra bại sản vì chữ tình. Những con giáp sau đây luôn sẵn sàng làm mọi điều vì tình yêu. Đối với họ, chuyện khuynh ra bại sản vì tình chỉ là chuyện nhỏ. Một tuổi hợi Tuổi hợi là con giáp trọng tình sẵn sàng vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Họ coi tất cả những lời người yêu họ nói ra đều là chân lý. Người tuổi hợi có vận mệnh giàu sang, nhưng nhược điểm của chủ yếu của họ là không nói được đến nửa chữ không với người yêu. Vì vậy trong suốt cuộc đời ít nhất họ cũng gặp một lần phá sản, nhưng cuối cùng cũng được bù đắp trở lại, nhờ đó họ cũng khôn ngoan và dũng cảm hơn trước. Tuy nhiên trong thời gian tới, cung tài bạch của người tuổi hợi xuất hiện hung tinh tiểu hao, dẫn đến hiện tượng hao tài tốn của. Chính vì vậy người tuổi hợi cần cẩn thận và sáng suốt trong việc quản lý tiền bạc. 2. Tuổi Tý Người tuổi Tý nổi tiếng là con người trung tình, họ luôn hết lòng vì người mình yêu, họ sợ vì mình không hoàn mỹ mà người yêu rời bỏ mình nên đã thay đổi chính mình. Người tuổi Tý rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn nên tình hình tài chính của họ khá sung túc, càng về già họ càng hạnh phúc và an lạc. Nhưng trong quãng thời gian từ tuổi thanh xuân đến lúc già, họ gặp khá nhiều thăng trầm, Phần lớn những thất bại trong kinh doanh đều liên quan đến tình ái. Thời gian tới, người tuổi Tý sẽ không tránh được họa mất tiền. Cách hóa giải duy nhất là họ nên sáng suốt hơn và hãy làm chủ mọi quyết định của mình, không nên quá phụ thuộc vào người mình yêu. 3. Tuổi ngọ Người tuổi ngọ thường được biết đến với tính cách rộng rãi, hào phóng, giỏi đối đáp và quan sát tốt. Tuy vậy, họ luôn dễ bị xa vào lưới tình khiến đầu óc thiếu minh mẫn, say mê với việc thỏa mãn mọi yêu cầu vô lý của đối phương, thậm chí còn dẫn đến khuynh gia bại sản vì tình. Tiền bạc làm ra bao nhiêu cũng dễ ra đi như cát bụi. Đứng số 1 về mức độ si tình trong 12 con giáp, người tuổi ngọ cần hết sức lưu ý không để tình cảm xen lẫn vào công việc kinh doanh. Bạn cần quyết đoán và độc lập trong suy nghĩ, trong tình yêu, người tuổi ngọ cần đặc biệt tránh người tuổi mùi vì họ chỉ yêu vì tiền của người tuổi ngọ mà thôi. 4. Tuổi dậu Người được sinh ra và nằm dậu rất coi trọng tình nhân, gia đình. Họ luôn là biểu tượng của sự chữ nghĩa giàu ảo vọng. Tuy vậy, họ thường gặp trắc trở trong chuyện tình cảm. Họ luôn tốn nhiều thời gian và sức lực để giành được tình cảm của đối phương. Để đạt được tình yêu, họ đã đánh mất bản thân và những việc không mong muốn. Họ luôn bị coi là mù quáng vì tình nên chuyện tán ra bại sản cũng là điều dễ hiểu. 9 điểm báo bất ngờ báo hiệu bạn sắp có tiền, vận may rơi trúng đầu. Nếu bất ngờ có những dấu hiệu dưới đây, rất có thể bạn sắp gặp may mắn có những khoản thu đáng kể. Hãy cùng xem những điểm báo đó là gì nhé một Tay trái rất ngứa Nếu như bạn hay có cảm giác bên trong tay rất ngứa, như vậy rất có thể là điềm báo may mắn bạn sắp nhận được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Ngoài ra, theo nhân tướng học, thì kích thước của mũi cũng cho biết mức độ giàu nghèo của bạn. Hai gốc ngón út xuất hiện những đường chỉ thẳng đứng, sao đậm mà không bị đường cắt ngang hoặc chặn đứng, chứng tỏ tài vận đang cực thịnh. 3. Tiền vào túi trong ngày may mắn của bạn Ngày may mắn đó là những ngày hợp với tuổi của bạn và có thể tìm thấy ngày này trong lịch vạn niên. Hãy giữ đồng tiền đó vì nó được mệnh danh là đồng tiền may mắn. Tiền có thể được đưa cho bạn theo nhiều cách như ai đó trả nợ cho bạn hay đem đến một tin tốt lành cho công việc của bạn. 4. Đột nhiên thấy rắn Nếu bạn gặp rắn trong khu vườn của bạn, bên trong nhà hoặc ra ngoài đường, nó có nghĩa là một cái gì đó hoặc ai đó quan trọng sẽ đi vào cuộc sống của bạn, hay gọi là quý nhân giúp đỡ. Đừng bao giờ cố gắng để gây tổn hại hoặc giết một con rắn khi phải đối mặt với nó. Những con rắn càng độc thì càng may mắn. Các vua rắn hổ mang được mô tả là một con rắn của sự may mắn tột bậc. Dù bạn làm gì không bao giờ được giết một con rắn vì nó có liên kết tới một số mặt tinh thần. Nó thường tự trốn đi khi nó ý thức được sự hiện diện của con người. Năm cảm thấy ngứa ngáy vùng rốn, vùng eo của phái nữ và phái nam đều là vùng tiềm ẩn nhiều khả năng to lớn về tiền nong, tài chính và cả điềm sản. Nếu bất chợt bị ngứa ngáy kinh khủng ở xung quanh rốn, át hẳn bạn đang có lộc lá bất ngờ mà không biết đấy thôi. 6. Xuất hiện dấu chữ thập ở giữa khu vực gò thủy tinh, dưới gốc ngón út và gò thái dương dưới gốc ngón áp út, tức sắp được may mắn bất ngờ. 7. Bàn tay phải rung lên thì bạn sẽ có tiền mà do bạn làm ra, và ngược lại nếu lòng bàn tay phải của bạn bị ngứa thì bạn sắp phải chi tiêu khá lớn, và nếu lòng bàn tay trái của bạn bắt đầu ngứa thì bạn sắp có niềm vui lớn hay có lộc trời cho. 8. Đừng coi thường vân chân bạn nhé. Bàn chân đa phần có vân thẳng hoặc vân ngang, vân dọc sẽ nhiều hơn vân ngang. Ai chỉ có vân ngang thì cuộc sống buôn ba chuyên chuyên hết mực, người chỉ có vân thẳng thì chính trực ngay thẳng. Nếu vân chân ngang dọc chẳng chịt như mạng nhện thì vô cùng may mắn, bạn sẽ chẳng phải lo đến tiền tài đến kinh tế bao giờ. 9. Khi ai đó mang đến cho bạn một con chó như một món quà hoặc nếu như một con chó đi lạc đến nhà bạn, hãy chào mừng nó vào nhà của bạn vì đó là điểm tốt lành. Người ta cho rằng một con chó vào nhà của bạn là một dấu hiệu rất thuận lợi vì nó có nghĩa là bạn sẽ có thêm người trung thành và chân thành đi vào cuộc sống của bạn, giúp bạn vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Chó màu đen mang lại sự giàu có, bảo vệ. Chó màu vàng mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc. Con chó màu trắng mang lại tình yêu và sự lãng mạn. Đến là ghen tị với ba con giáp trời định phúc lộc đầy nhà, suốt đời có quý nhân che chở nâng đỡ. Có những con giáp từ khi sinh ra đã được định mang số mệnh tài lộc. Cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc viên mãn khiến nhiều người phải ghen tị. Một tuổi thìn, những người cầm tình con giáp này ngay từ khi sinh ra đã được đinh hưởng hạnh phúc. May mắn chính vì thế mà vận mệnh của con giáp này cực tốt, làm gì cũng sẽ luôn gặp được may mắn. Đặc biệt là những người sinh vào tháng 4, tháng 5, tháng 7 và tháng 8 âm lịch thì phúc lộc đầy nhà suốt đầy có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp thăng tiến âm âm. Thậm chí ngay cả sau khi họ lập gia đình, may mắn vẫn không ngừng nối tiếp may mắn, gia đạo êm ả tại lộc cho cả nhà chồng và người thân xung quanh. Hai, Tuổi hợi Bản chất người tuổi hợi làm gì cũng rất tự tại, ung dung, không vội vàng. Điều đó làm cho con giáp này lúc nào cũng sung sướng, an nhàn. Trong cuộc sống họ cũng gặt hái được khá nhiều thành công lớn, trên thực tế khó khăn đến với họ không ít, nhưng con giáp này luôn nỗ lực hết mình không ngừng nghỉ, thế nên thành quả thu về rất xứng đáng. Chính vì những điều đó mà cuộc sống của họ luôn dễ chịu và hạnh phúc. Đặc biệt với những người sinh vào ngày mùng 8, 18 và ngày 28 âm lịch, cùng với các tháng 1, tháng 2, tháng 7 và tháng 8 trong năm, thì cuộc sống về sau sẽ càng ngày càng sung sướng, gia đình êm ấm thuận hòa, tài vận lên cao và có số làm quan to, hưởng nhiều phúc lộc. 3. Tuổi Tý, thông minh, nhanh nhẹn, biết biến hóa theo mọi tình huống. Tuổi Tý là con giáp có thể nói là ở môi trường nào cũng sống cuột cường. Thêm vào đó, người tuổi Tý có trực giác nhanh nhạy, sự bình tĩnh lý trí trước mọi khó khăn và lên kế hoạch cẩn thận chi tiết, nên họ thường không gặp phải nhiều rắc rối trong công việc, có những tính cách tích cực cùng tham vọng giàu có. Người cầm tinh con giáp này không gặp nhiều khó khăn để có được sự nghiệp thành công, thêm vào đó quý nhân khắp nơi luôn đi theo giúp đỡ họ, bởi tuổi Tý rất quảng giao và khéo léo giao tiếp, thế nên tài lộc cứ ảo ảo đổ về không ngớt. Nhất là những người tuổi Tý sinh vào tháng 5 âm lịch sẽ có một cuộc sống không gặp khó khăn bất trắc, bình an thuận lợi và gặp được nhiều cơ hội tốt. Năm con giáp trời định được cả phúc lẫn lộc khi về già thế nên hiện tại trở nên lo lắng. Ai cũng muốn cuối đời được hưởng an nhàn, phú quý, phúc lộc cho con cháu. Chúc mừng năm nàng giáp trời định mang nhiều phúc đức khi về già này. Một tuổi dậu Tuổi dậu ngay từ khi sinh ra đều làm mọi việc một mình song năng lực thông minh, lối sống lạc quan và sự nỗ lực không ngừng nghỉ nên những người cầm tinh con giáp này rất được lòng mọi người và tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp thành công từ hai bàn tay trắng. Đặc biệt là những người tuổi dậu sinh vào tháng 8 âm lịch thì thường có số giàu sang, cuộc sống sung túc, dư giả khi bước vào tuổi trung vận. Họ luôn có một kế hoạch rõ ràng khi làm việc và luôn cố gắng hết mình để hoàn thành được mục tiêu đó. 2. Tuổi hợi Trong số 12 con giáp, người cầm tinh tuổi hợi là con giáp ít khi phải lo lắng về chuyện tiền bạc nhất. Họ nhận được nhiều cơ may để kiếm tiền, đầu tư và khiến cho tài sản của mình nhân lên nhiều lần trong năm tháng. Với đầu óc tính toán nhanh nhạy và linh hoạt, họ thường sử dụng đồng tiền một cách thông minh và hợp lý nhất có thể. Nhờ đó họ có cuộc sống luôn dư giả, sung túc và làm được mọi việc mong muốn mà không an khoan gì về tài chính. Càng về già, họ càng tích lũy được số tiền lớn. Họ cũng là những người hào phóng vì thế mà họ không ngần ngại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hay bất hạnh hơn mình. Vì vậy họ nhận được sự yêu quý và nể trọng của mọi người xung quanh. 3. Tuổi ngọ Chắc hẳn ai đã từng tiếp xúc với con giáp này đều biết người tuổi ngọ có tính cách phóng khoáng và rất hướng ngoại. Họ có mối quan hệ khá rộng rãi, gần như ở đâu cũng có bạn và thường xuyên nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ bên ngoài. Họ rất thông minh và tháo vát, có thể nói tuổi ngọ có thể sống và thành công ở bất cứ nơi nào. Họ hòa nhập với môi trường mới cực kỳ nhanh, vì thế họ dễ dàng thành công trong sự nghiệp và tài chính. Ngoài việc tích cực đầu tư khiến khoản tiền hiện có sinh lời, tuổi mùi còn được thừa hưởng tài sản khá lớn do được thiết kế, biếu tặng. Nhờ vậy, giai đoạn trung niên là thời kỳ hương vượng nhất trong tài chính của tuổi ngọ. Họ trải qua những năm tháng tuổi già trong sự nhẹ nhàng, bình yên và sung túc. 3. Tuổi Tý con giáp tuổi tí có cuộc sống khá an nhàn, tuy không tự mình kiếm ra nhiều tiền nhưng lại biết tiết kiệm, suy nghĩ thấu đáo nên khi về già họ có được một số tiền không nhỏ. Không chỉ vậy, tuổi tí giỏi ăn nói, sống lương thiện nên có nhiều mối nhân duyên tốt, được nhiều người giúp đỡ. Nếu gặp được ý trung nhân như mong muốn, cuộc sống trung niên không chỉ giàu có mà còn phúc đức cho cả con cháu sau này. Do vậy, con giáp này hầu như cả đời cuộc đời đều hưởng được phúc lộc, nhất là những người tuổi Tý sinh vào tháng 1, tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 11 âm lịch thì vận tốt và phúc báo càng sâu. Năm tuổi Tuất, nổi tiếng với sự trung thành và nhiệt tình, tuổi Tuất đi đến đâu cũng được trọng dụng, Họ sẵn sàng đương đầu với biến cố thế nên thành công tuy đến muộn nhưng đem lại cho họ nhiều kinh nghiệm quý báu. Người tuổi tuất xử sự cũng rất thấu đáo, họ có thể nhìn ra những điều tiết mà người khác không thấy. Tâm thái vững vàng không dễ hoang mang trước biến cố, đặc biệt là những người tuổi tuất sinh vào tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 9, tháng 10 âm lịch, càng có nhiều phúc báo trong đời, luôn có thể họa dữ thành lành.